anh ở đầu sông em cuối sông uống chung dòng nước vàng có đông xa nhau đã chín ba mùa lúa chưa ngày gặp lại nhớ mênh mông ôi ba chân trời miền Hà tìm tình yêu 三。